Xin chào quý vị và các bạn à, đang có mặt trong cái buổi à, chia sẻ livestream tối nay với cái chủ đề rất quan trọng đó là thị trường như thế nào sau ngày nghỉ Tết 30 tháng 4 1 tháng 5 ạ. Hello, xin chào anh chị em và các bạn có mặt trong buổi livestream tối hôm nay ạ. Ở trước hết thì xin tự giới thiệu tôi là Quang Dũng chuyên gia tham vấn và đào tạo trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Với cái chỉ đề chủ đề hôm nay Dũng sẽ gửi đến anh chị em một cái chủ đề rất quan trọng nó là cái bản tin chúng ta gọi là bản tin cuối tuần hay là bản tin sau 30 1 tháng 4 để chúng ta có một góc nhìn toàn cảnh về xu hướng cũng như là nhận định về thị trường chứng khoán trong gì ạ à, sau 10 ờ, sau cái ngày nghỉ Tết nhưng đây là cái thông tin mang chất tính chất tham khảo nên anh chị em trước khi chúng ta gì ạ theo dõi thì chúng ta hãy gì ạ à, có thể à, lấy đây một cái nguồn dữ liệu tham khảo bởi vì uh, trong đầu tư chúng ta thì chúng ta thấy có rất nhiều các uh, dạng tư duy khác nhau có một số các dạng tư duy chúng ta thấy có một cái niềm tin đó là chúng ta thấy là cứ thị trường giảm là chúng ta mua vào và chúng ta nghĩ rằng đây là một cái uh, cách đầu tư tốt nếu chúng ta thấy cái điều này mà khiến cho chúng ta mua được chúng ta thấy thành công thì chúng ta vẫn cứ mua đấy là đấy là do tư duy cái niềm tin chúng ta có à, có một số thì chúng ta thích đầu tư ngắn hạn đầu tư chúng ta gọi là lướt sóng có thể gọi là T3 T4 gì đó chúng ta mua xong ta bán và đấy cũng là một cái niềm tin tư duy của chúng ta đó là chúng ta thích đầu tư lướt sóng và chúng ta cũng thấy rằng là có những anh chị em thì chúng ta muốn đầu tư theo đà tăng trưởng hoặc là đầu tư theo xu hướng theo chu kỳ thị trường thì với cách tư duy như vậy với cách làm như này thì Dũng cũng đang đang sử dụng chiến lược tư duy như vậy để khiến cho, cho chúng ta thấy là nếu anh chị em thấy là chúng ta phù hợp với phương pháp nào phù hợp với hệ thống nào phù hợp với tư duy chiến lược như nào thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta đầu tư chúng ta theo dõi video này chúng ta sẽ hiểu cách rất là đơn giản và cách mà chúng ta có thể phản ứng với thị trường cái đầu tiên chúng ta sẽ nói về một cái niềm tin ờ, với đầu tư chúng ta sẽ có một số các anh chị em mới tham gia thị trường thì chúng ta thấy rằng là sau quá trình tham gia ở cái giai đoạn đầu tiên đặc biệt là từ tháng 7 đến tháng khoảng độ ờ, trước Tết à, tháng 11 tháng 12 gì đó thì khi đó chúng ta thấy là cái việc mà để chúng ta kiếm được lợi nhuận đặc biệt là những cổ phiếu gì ạ cổ phiếu uh, uh, mang tính chất đầu cơ cổ phiếu mang tính chất cơ bản thì với cái niềm tin như vậy với cái tư duy như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta kiếm được lợi nhuận và đặc biệt là chúng ta chỉ mua những cổ phiếu mà cứ vượt đỉnh vượt đỉnh là chúng ta thành công và khi mà chúng ta tư duy như vậy thì chúng ta có chiến thắng thị trường kể cả lúc mà thị trường điều chỉnh việc giảm chúng ta cũng tư duy như vậy chúng ta chiến thắng và đây là cái cách tư duy phổ biến với các nhà đầu tư có thể kiếm được nhiều lợi nhuận đặc biệt là những nhà đầu tư có thể thấy rằng là chúng ta ăn lại có lãi hàng lần trong đầu tư như vậy tuy nhiên thì cái việc mà sử dụng cái chiến lược tư duy như vậy trong một cái chu kỳ đi xuống hoặc là trong một cái quá trình điều chỉnh thì rõ ràng là bắt đầu chúng ta thấy là mọi thứ vấn đề nó là xuyên ra đó là với cái việc mà thị trường điều chỉnh với thị trường điều chỉnh giảm mà chúng ta lại tiếp tục uh, sử dụng chiến lược tư duy như vậy thì rõ ràng là chúng ta không có lợi nhuận hoặc là cái rủi ro chúng ta sẽ cao hơn để chúng ta hiểu sâu hơn về cái điều này thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ một số phần như sau ạ phần đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào để cho chúng ta hiểu rõ rằng là trong trường hợp thị trường mà tích lũy hay thị trường mà tạo ra đáy thì nó cần một số các điều kiện đơn giản anh chị em có thể nhìn thấy và trước khi chúng ta có thể tham gia hay không tham gia cái điều thứ hai là chúng ta có một góc nhìn toàn cảnh về thị trường chứng khoán thế giới giá dầu để chúng ta ứng dụng vào để chúng có phản ứng trong chu kỳ tiếp theo và điều thứ ba nữa là chúng ta sẽ phân tích toàn cảnh về thị trường chứng khoán Việt Nam tại thời điểm sau 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 à, với quan điểm đầu tư cá nhân của Dũng à, nó có thể đúng một số bạn có thể đúng không đúng một số ai đó thì đây là một cái gì ạ phần để chúng ta tham khảo à, mong rằng anh chị em coi đây là một cái gì ạ cái cái uh, kiến thức để tham khảo thôi còn việc ứng dụng hay không thì nó do cái gì ạ do cái niềm tin tư duy niềm tin giới hạn của chúng ta nếu chúng ta thấy rằng nó phù hợp thì chúng ta áp dụng còn nếu chúng ta không thấy phù hợp thì chúng ta có thể sử dụng đối với chiến lược chúng ta để chúng ta tiếp tục đầu tư trong hệ thống đầu tư của mình à, để tránh trường hợp gây tranh cãi nó không đang có ở trước mắt đây một cái biểu đồ này cái, biểu đồ này thì có lẽ là nói đi nó lại bởi vì thị trường nó là như vậy bạn à, bao nhiêu bạn đã biết cái biểu đồ này đây là một biểu đồ tích lũy cổ phiếu à, thường thì khi mà thị trường à, những đợt giảm sâu giảm mạnh như này giảm rất là mạnh như này thì trước khi giảm mạnh này thì nó sẽ có một cái đợt gì ạ à? đỡ cung chúng ta phải đỡ cung <coughs> với khối lượng lớn và giá tăng mạnh và sau đó thị trường lại tiếp tục kéo lên và rũ bỏ với những điều kiện quá trình rũ bỏ khối lượng thấp dần và đây chúng ta gọi là test cung khối lượng thấp dần sau quá trình rũ bỏ có thể một lần có thể hai lần thậm chí là có thể ba lần thì lúc này thị trường có thể uh, khi mà cái lượng test cung thậm chí bị gãy đáy khối lượng thấp nhất thì thị trường bắt đầu có thể bước vào một cái đợt tăng giá và ở đây chúng ta thấy là thường so với cái giá giảm mạnh đầu tiên thì khối lượng có thể thấp hơn so với cái điểm đầu tiên trong quá trình giảm khoảng 8 phần trăm trở lên thì đây khi mà thị trường xác nhận với khối lượng lớn và gia tăng mạnh thì cái việc của chúng ta mua sau khi rút bỏ này là yếu tố có thể mang lại cho chúng ta những cái tín hiệu tích cực khi mà chúng ta tham gia thị trường đấy là chúng ta hiểu đơn giản như vậy thôi đây là một cái đây là một cái phần phân tích trong vẽ chiến lược vẽ một số bạn biết rồi một số bạn chưa biết khối lượng là phần này à, quan trọng để cho cái cổ phiếu nó gì ạ à, nó hấp tức là cái nhà đầu tư tổ chức họ hấp thụ toàn bộ à, cái lượng cổ phiếu hay là lượng cổ phiếu cung trên thị trường chứng khoán vậy ở đây chúng ta nhìn chi tiết hơn đó là gì ạ à? đây là cái chi tiết hơn chẳng hạn ở đây chúng ta thấy rằng là nếu trong trường hợp mà gì ạ à, sau khi nó test cung mà nó kéo lên vượt đỉnh đây là chúng ta gọi là cái cái, cái cản ngắn hạn ạ mà khối lượng nó thấp thì thường một số trường hợp nó lại tiếp tục kéo xuống chỉ khi nào mà nó vượt qua cái đỉnh này với khối lượng lớn thì nó sẽ tăng còn trong trường hợp mà nó vượt đỉnh với khối lượng thấp nữa thì điều gì diễn ra thì điều gì diễn ra chúng ta nhìn đấy ạ nên anh chị em sẽ thấy mà kéo lên mà khối lượng gì ạ khối lượng thấp hay là kéo lên mà khối lượng thấp thì nhiều xu hướng sẽ bị điều chỉnh đây là cái mà chúng ta cần lưu ý nha yeah thế thì chúng ta thấy là cái khối lượng ở phía trên này đây là khối lượng ở đỉnh và có một khối lượng của quá trình vượt lên mà khối lượng nó thấp thì thường nó sẽ có thể bị giảm mạnh hoặc là nếu nó kéo lên mà khối lượng thấp tiếp thấp tiếp thì chúng ta là có test đỉnh và khi quá trình test đỉnh nó không đạt yêu cầu thì cổ phiếu tiếp tục test tiếp nên chúng ta thấy là quá trình đi lên và khối lượng thấp thì đấy là chúng ta cần lưu ý hoặc ngược lại nếu mà quá trình mà gì ạ à, chúng ta thấy là đây là đáy mà thường sau khi quá trình hồi phục chúng ta nhớ nhá sau quá trình hồi phục thì nó có giảm tiếp không bởi đây là một xu hướng giảm nhá đây một xu hướng giảm thì sau quá trình tạo đáy thì nó hồi phục vậy để đảm bảo quá trình hồi phục này cổ phiếu quay trở lại test đáy nếu cái đáy này mà nó gì ạ khối lượng nó ngang bằng hoặc là nó thấp hơn đôi chút với đáy này thì nhiều khả năng kéo lên nha kéo lên thì cổ phiếu vẫn tiếp tục đi xuống đấy là chúng ta có thể hiểu đơn giản như vậy thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu chúng ta nhìn vào một cái đáy ở cái đoạn này thì chúng ta thấy là mỗi một đây một cái quá trình giảm đáy rất là mạnh và sau quá trình giảm đáy thì chúng ta thấy là không có xu hướng hồi và không hồi thì nó lại tiếp tục giảm đúng không tiếp tục giảm chúng ta phải test lần một và nếu trong trường hợp mà nó lại kéo lên mà khối lượng không có ở đây ạ à, thì nó lại tiếp tục giảm lần hai ở đây chúng ta thấy là khối lượng khá thấp rồi thường thì khối lượng khá thấp thì cổ phiếu sẽ gì ạ à, lại tiếp tục kéo lên những quá trình kéo lên mà nó không có dấu hiệu vượt qua đỉnh không có gì vượt qua đỉnh này thì nó lại tiếp tục giảm mạnh và lần này thì chúng ta thấy là nó gãy toàn bộ cái kênh ở dưới này và khi nó gãy toàn bộ cái kênh dưới này mà nó lên nó hồi không có khối lượng thì nó tiếp tục giảm tiếp trừ khi mà sau khi giảm không có nguồn cung hay là khối lượng thấp nhất thì quá trình tăng này nó mới diễn ra đấy là chúng ta hiểu đơn giản đấy rồi thế thì về cơ bản thì dũng biết rằng là, là với cái phân tích này thì số đông dũng tin chắc là số đông uh, những anh chị em lần đầu tiên theo dõi kênh của dũng anh chị em rất là uh, là là có một cái gì đó không phải là dễ dàng để nhận ra cái điều này bởi vì đây là một cái chương trình mà Dũng muốn đưa ra chúng ta những chiến lược đầu tư đúng đắn nhất để chúng ta hiểu rõ về quy luật cung cầu vậy cái tư duy chúng ta đó là gì ạ bởi vì chúng ta trước đây chúng ta đã có một cái tư duy là cái niềm tin giới hạn của chúng ta đó là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không thể xác định được là cái thời điểm cổ phiếu tạo đáy hoặc là không thể xác định thấy cái điểm điểm mua đúng đây cái tư duy giới hạn chúng ta và chúng ta cũng thấy có một cái tư duy đó là cứ mua trung bình giá xuống là có lãi ở trong tư duy trước nên chúng ta thấy là mua là thất bại nên ở đây chúng ta là nếu quá trình mày nó kéo lên mà nó không khối lượng hoặc là quá trình này kéo lên đây chúng ta là không có khối lượng thì có thể chúng ta thấy là những cái đợt giảm sâu sẽ diễn ra bao nhiêu bạn đã hiểu điều này có thể comment cho Dũng số 1 đúng không ạ tức là nếu mà quá trình mà nó tạo đáy này mà nó kéo lên này không có khối lượng khối lượng rất là thấp thì nhiều khả năng nó sẽ tiếp tục giảm xuống và đây là cái mà kéo lên là cái rất là nguy hiểm của chúng ta tức là không có cái lượng gì à, lượng cầu của nhà đầu tư lớn tham gia vào vậy nếu mà không có lượng cầu của nhà đầu tư lớn tham gia vào thì điều gì diễn ra điều gì diễn ra ok xin cảm ơn ạ không hiểu nổi ok thế thì để cho chúng ta hiểu nổi thì chúng ta sẽ gì ạ đơn giản đấy này nếu bây giờ chúng ta đến 30 tháng 4 1 tháng 5 đúng không cái thời đầu điểm đầu tiên thì điều gì diễn ra đó là gì ạ cái khách sạn thì nó rất là nhiều nếu mà chúng ta đặt trước 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 đúng không 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thế thì bây giờ chúng ta cứ giả sử bây giờ chúng ta cứ nâng giá lên thì câu chuyện là nếu chúng ta nâng giá lên giai đoạn đầu thì chúng ta làm sao có thể nâng giá lên được tại vì cái số lượng cung nó rất là lớn đúng không cung giá lên rất là lớn nên ai mà chúng ta đặt ở giai đoạn đầu tiên thì rõ ràng là chúng ta sẽ có một gì ạ có thể được giá rẻ hơn rất nhiều nhưng càng về 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì điều gì diễn ra rõ ràng là gì ạ cái đầu tiên chúng ta nói về cái gì ạ? nhu cầu thì lớn hơn nguồn cung thì ít hơn nên giá ngày càng nhiều hơn và thông thường thì gì ạ nếu mà nguồn cung Dạ, càng ít mà người ta lại hỏi hỏi càng nhiều đúng không hỏi càng nhiều thì điều gì diễn ra cung ít người ta hỏi càng nhiều thì rõ ràng là giá tiếp tục tăng đấy giá tiếp tục tăng và khi giá tiếp tục tăng và nguồn cung lại càng ít bởi vì người ta gì ạ người ta đã có nhu cầu lớn hơn với cái lượng cung mà thực tế là khách sạn thì nó chỉ có giới hạn thôi đấy là chúng ta gọi là lúc này thì rõ ràng là giá sẽ tăng rất mạnh câu hỏi ngược lại đó là gì ạ sau 30 tháng 4 1 tháng 5 thì rõ ràng là lúc này thì à, nhu cầu là ít đi ạ à. nên rõ khi mà nhu cầu ít đi thì bản thân các khách sạn thì người ta cũng muốn rằng gì ạ à, có người là có cái cái, cái cái ai có nhu cầu là họ muốn thì à, họ muốn để, để gì ạ cho thuê khách sạn với giá phải chăng thậm chí là giá thấp để giảm cái chi phí bởi vì rõ ràng là sau 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 là người ta không đi nữa đúng không nên nguồn cung thì rõ ràng rất là nhiều nhưng nhu cầu thì lại càng ít lên nên giá lại tiếp tục giảm giá tiếp tục giảm nếu mà nhu cầu càng ít đúng không nhu cầu càng ít cung lại càng nhiều thì rõ ràng là chúng ta thấy là cái khả năng để giá tiếp tục giảm tiếp tiếp tục giảm tiếp tiếp tục giảm tiếp không đến thì à, thường thì nó sẽ có một cái mức giới hạn nào đó nhưng tuy nhiên thì chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ đó chính là quy luật cung cầu nên chúng ta mua cổ phiếu thì chúng ta cần phải bỏ cái tức là chúng ta cần phải có cái gì ạ cái hiểu về quy luật cung cầu chứ không phải là thích hay là yêu thích cổ phiếu hay là chúng ta à, mua cổ phiếu theo cái tư duy mà chúng ta đang có bởi cái niềm tin cũ hay cái tư duy cũ nó có giúp chúng ta có kiếm được lợi nhuận hay không nó có giúp chúng ta kiếm được hai ba x và giữ bền vững hay không nên Dũng đây gọi là Dũng gọi là tư duy giới hạn của chúng ta nên nếu chúng ta thay đổi được tư duy như vậy thì chúng ta mới có thể kiếm được tiền cách bền vững vậy cái tư duy nào khiến chúng ta kiếm bền vững thì chúng ta có một chiến lược đó là chiến lược để mô phỏng mô phỏng những chiến lược tư duy đúng đầu tiên chúng ta sẽ nói về à, ở đây chúng ta sẽ nói một cái, một cái biểu đồ biểu đồ đầu tiên tôi muốn gửi đến anh chị em đó là biểu đồ chứng khoán Mỹ à, bao nhiêu anh chị em đã thấy là, là biểu đồ chứng khoán Mỹ là một cái biểu đồ chứng khoán tổng thể của thế giới và nó ảnh hưởng rất lớn đến thị trường chứng khoán của chúng ta nên chính vậy chúng ta sẽ xem quan sát biểu đồ chứng khoán Mỹ xem là cái xu hướng của chứng khoán Mỹ tới đây nó sẽ như thế nào thế thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn ở đây để anh chị em để ý một chút chúng ta sẽ nhìn ở đây thế thì đây là một cái gì ạ nếu về góc độ nào đó thì chúng ta đang nhìn thấy là xu hướng thị trường chứng khoán Mỹ nó đang đi xuống hay đang đi lên đang đi ngang hay đang vấn đề như thế nào thì rõ ràng là nếu chúng ta để ý từ phía trên này trong một quá trình chạy nước rút đấy thì cái việc mà kéo vượt qua đỉnh kéo vượt qua đỉnh rất nhiều lần khối lượng lớn mà giá đã không vượt tăng được thì rõ ràng là chúng ta thấy là nhu cầu ở đây ít đi và nguồn cung nguồn cung bán ra nhiều hơn nên chúng ta lấy là khối lượng ở đây rất là cao đúng không ạ xin lỗi chúng ta thấy khối lượng rất là cao đúng không ạ chúng ta thấy là khối lượng rất là cao ở đây vậy khi mà bán giảm rất mạnh ở đây thì đến cái vùng hỗ trợ này đúng không chúng ta thấy là có một cái nhu cầu tham gia rất là mạnh nhưng khi mà nhu cầu tham gia bắt mạnh bắt đáy vùng này thì cổ phiếu bắt đầu kéo lên tuy nhiên thì khi mà nó kéo lên thì rõ rõ ràng là cái nhu thì cái nguồn cung ở phía trên này rất là lớn nên nó không thể kéo vượt qua đỉnh này được và bắt đầu nó tiếp tục bán ra nên chúng ta thấy là cái đỉnh sau này bắt đầu thấp hơn cái đỉnh trước tức là chúng ta thấy là để vượt qua cái đỉnh trước ở trong đoạn này rất là khó khăn và sau khi mà nó giảm này thì thực tế là cổ phiếu đã bị gãy cả cái vùng hỗ trợ đây ạ đây là cái vùng hỗ trợ đúng không vùng này hỗ trợ thì nó gãy cái vùng hỗ trợ giảm rất sâu sau khi nó giảm rất sâu cái vùng hỗ trợ này thì chúng ta thấy là đã thấy là cổ phiếu bắt đầu nó có rẻ hơn bởi vì phía trên dưới này đã có một lượng nhà đầu tư người ta gì ạ mua vào hoặc là người ta sọt ở phía trên này thì người ta có xu hướng là đóng cái lệnh sọt và người ta gom vào đây và sau quá trình là cổ phiếu lại kéo lên lần thứ nhất sau đó lại rũ bỏ và kéo lên thứ hai cũng thất bại và chúng ta thấy là đáy thứ ba này đáy thứ ba ở đây một cái xu hướng của đáy tuần ba này cũng thất bại tiếp ạ vậy bây giờ cái đáy thứ ba thất bại tiếp và cổ phiếu lại tiếp tục giảm và chúng ta nhìn ở đây và chúng ta nhìn ở đây chúng ta thấy cái biểu đồ này cái điều gì đang diễn ra ở đây ạ à? chúng ta thấy điều gì đang diễn ra ở đây rõ ràng là quá trình giảm chúng ta thấy là giảm liên tục nhưng quá trình hồi phục này là cái quá trình hồi phục nó yếu ớt hơn nhiều và những cái đợt giảm với khối lượng đỏ tăng gia tăng rất là lớn ở đây đây là một trong những cái lý do khiến chúng ta biết là cổ phiếu này à, viên à, cái cái Dow Jones đang được bán ra vậy cái việc ở đây đầu, đầu tiên chúng ta sẽ rằng là đây là cái đáy của Dow Jones vậy khi đánh tao Jones mà nó gặp vùng đáy này nếu cái vùng đáy này mà nếu khối lượng nó lớn đúng không khối lượng nó lớn hơn đáy này nó giảm mạnh thì điều gì diễn ra điều gì diễn ra nếu cái khối lượng lớn ở đây mà nó gì ạ khối lượng này nó lớn và nó giảm mạnh hơn so với cái đáy này thì cái xu hướng ấy, hồi phục và giảm tiếp nó sẽ diễn ra và nếu quá trình giảm tiếp thì gần như là một cái downtrend có thể diễn ra trong xu hướng tới và đấy là chúng ta đang thấy là đo lường ở cái vùng giá này khối lượng này nhưng ở đây chúng ta thấy là khối khối lượng này với khối lượng này thì khối lượng này nó phải thấp hơn đôi chút nên có thể có thể nó có dấu hiệu hồi đôi chút và chúng ta lại tiếp tục kiểm tra lần nữa nên với cơ bản thì chúng ta thấy là trong cái xu hướng trong một cái biểu đồ như này thì những cái đáy sau đang thấp hơn những cái đỉnh sau đang thấp hơn và xu hướng của Dow Jones đang hiện tại là đang gì ạ không được tích cực đấy là chúng ta gọi là tích cực và để chúng ta nếu nhà đầu tư mà chúng ta gọi là đầu tư chứng khoán Mỹ trong cái xu hướng này thì cơ bản là chúng ta rất khó để thành công hay là chúng ta bị thua lỗ bởi vì phần lớn cổ phiếu nó cũng đi theo xu hướng của thị trường chung ở đây chúng ta thấy một cái biểu đồ khác đó là biểu đồ giá dầu để anh chị em để ý một cái biểu đồ giá dầu thì cái biểu đồ giá dầu này chúng ta thấy là sau một quá trình chạy nước rút này thì hiện tại nó đang có quá trình test lần thứ nhất khối lượng rất là lớn giảm mạnh nhưng sau đó nó test lần thứ hai thì khối lượng giảm đi rất nhiều và đây chúng ta thấy là test lần thứ ba có thể test lần thứ tư về cái đáy này nếu khối lượng này nó ngày càng giảm đi nó ngày giảm đi thì quá trình hồi phục và tạo ra xu mới có thể diễn ra còn nếu khối lượng này mà nó là tiếp tục thì gia tăng thì quá trình mà khả năng giá dầu nó sẽ tiếp tục đi xuống là sẽ là hiển nhiên thường thì giá dầu nó sẽ có hai cái nhịp là sau khi cái nhịp uh, kéo lên này thì nó sẽ có một cái điện nhịp điều chỉnh là nhịp tích lũy trước khi tạo ra một xu mới đấy là chúng ta thường thông thường như vậy nên ở đây chúng ta thấy là đang đo về những cái đợt giảm này nếu những đợt giảm tới đây nó tiếp tục về cái vùng hỗ trợ mạnh vùng 96 này khối lượng thấp thì thường là gì ạ lúc này là giá dầu có thể tiếp tục quay trở lại và đi xa hơn thế đấy là một cái gì ạ khi mà chúng ta nắm rõ được cái chiến lược đầu tư nắm rõ được cái kế hoạch thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta có một cái tư duy khác so với những cái tư duy mà chúng ta đang có nhưng quan trọng là chúng ta có hiểu và chúng ta có tin vào cái cái mà mà cái tư duy đó hay không bởi vì chúng ta chưa trải nghiệm bao giờ vậy ở đây chúng ta quay trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam để chúng ta thấy rằng là vậy nếu mà chúng ta quay trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam thời điểm này thì cơ bản là chúng ta thấy là rõ ràng là những cái đợt giảm này đây chúng ta đã giảm này và tiếp tục giảm thì chúng ta thấy khối lượng khi mà về cái vùng này thì khối lượng bắt đầu nó có dấu gì ạ nó có dấu hiệu gia tăng thậm chí giảm vùng này nó có dấu hiệu gì ạ cũng đang tức là nó nhỏ đấy khối lượng nhỏ nhưng khi nó kéo lên lại đây khối lượng nhỏ này à, khối lượng nhỏ so với đáy này thì nó thường nó kéo lên và nó tiếp tục à, khối lượng không đạt yêu cầu đây chúng ta là khối lượng không đạt yêu cầu thì như Dũng đã dự báo là nếu khối lượng ở đây nó không đạt yêu cầu nó thấp thì nó sẽ giảm tiếp vậy quay trong quá trình giảm mày bị gãy toàn bộ cái kênh xu hướng này điều gì diễn ra đây là điều gì diễn ra thì cái quá trình hồi này mà hồi ở đây khối lượng rất là thấp các bạn nhá hồi ở đây khối lượng thấp chúng ta hiểu đơn giản như thế này này một quá trình giảm từ đỉnh một năm năm mươi xuống một cái đáy rất là sâu ở vùng này thì cái việc hồi phục là đứa đương nhiên hồi phục nó diễn ra vậy trong quá trình hồi phục này thì rõ ràng là nguồn cung người ta bị thua lỗ treo lơ lửng đấy rất là lớn và toàn bộ cái nguồn cung này chúng ta gọi là treo lơ lửng rất lớn để có thể hấp thụ toàn bộ cái nguồn cung này thì cái khối lượng mà nó kéo lên trong thời gian tới nó vượt nó phải là lớn bởi vì khi mà khối lượng này nó thấp thì toàn bộ kéo lên đây một là gì ạ chúng ta hiểu đơn giản rằng là khi kéo lên đây thì những nhà đầu tư họ bán ra họ bán ra và cái áp lực bán ra càng nhiều và việc mà nhà đầu tư không có lãi mà bị áp lực bán ra nhiều thì rõ ràng là cái nhu cầu thì ít và người ta gì ạ bị lỗ người ta bán ra càng nhiều và xu hướng giảm sẽ lại tiếp tục tiếp diễn đấy là chúng ta hiểu đơn giản là như vậy nên cái khối lượng mà hồi như này thì hiện tại nó không phải là tích cực bởi vì chúng ta hiểu đơn giản là nếu chúng ta nhìn về góc độ này thì rõ ràng một cái cây giảm như này đây là chúng ta nhìn này một cái cây giảm nến giảm từ một bốn năm mươi thì rõ ràng là nếu mà chúng ta xét về góc độ nào đó chúng ta có hai bốn phiên hiện tại nó vẫn đi được hơn một nửa cái cây gì à, ạ giảm này thôi ạ và chúng ta biết rằng là sau khi nó tiếp tục đi lên đi lên nữa thì không biết là nó có kéo ăn hết được cái đợt giảm mạnh hay không và kể cả nó ăn hết một cái lượt giảm mạnh với một cái cây gì ạ à, nến dài hay là một cái thanh dài như này thì chúng ta cũng chưa biết được cái cổ phiếu này VN30 nó có tiếp tục tăng hay không bởi vì cái nguồn cung treo lơ lửng toàn bộ phía trên này rất là lớn đây là một cái nguồn cung rất là lớn nên rõ ràng là chúng ta đầu tư ở trên vị thế này là một cái trạng thái rủi ro rất là cao rủi ro rất là cao vậy bao nhiêu các bạn nghĩ là nếu mà chúng ta đang làm như này thì với những cái quan điểm của Dũng với những chiến lược của Dũng thì các bạn có thể comment cho Dũng là Dũng sẽ làm như nào đây là quan điểm nhá nó có thể đúng hay sai các bạn cứ thử xem xem là nếu các bạn là các bạn thôi các bạn thôi nếu các bạn là đã những anh chị em đã đầu tư hoặc là đã sử dụng cái tư duy mà Dũng cũng chia sẻ cho quý vị bạn thì các bạn làm như thế nào à, thì ở đây chúng ta thấy là sẽ có bạn mua dòng à, mua dòng ở đây tức là mua trung bình giá đấy, đấy câu chuyện là như vậy đấy đây là chúng ta thấy là chúng ta có quan điểm chúng ta đúng hay sai không quan trọng chúng ta cứ có quan điểm chia sẻ một số đây có bạn thì đứng ngoài à đứng ngoài đúng không thế thì bây giờ trong trường hợp gì ạ không tham gia thế trong trường hợp bạn có cổ phiếu thì bạn làm gì ạ Đấy, thế thì một số bạn thì hồi chúng ta bán đây một số các bạn đã đứng ngoài rồi khi mà các bạn hồi các bạn đứng ngoài rồi thì Dũng thấy rằng là chúng ta sẽ thấy là cái việc mà rõ ràng hồi đứng ngoài hay là xóa áp đúng không đứng ngoài hay là xóa áp thì thực tế chúng ta có xóa áp hoặc là chúng ta đứng ngoài hay là chúng ta bán ra thì ở đây chúng ta hiểu đơn giản là mọi cái dấu ấn mà chúng ta đầu tư từ trước đến nay nó có bị mất đi hay không ạ tất cả cái dấu ấn mà chúng ta đầu tư mà trước đây chúng ta có nó sẽ gì không bao giờ mất đi trừ khi chúng ta nhận ra nó tức là khi chúng ta nhận ra cái vấn đề nhận ra cổ phiếu nhận ra thị trường chung nhận ra những cái gì ạ những, những cái mà cái khả năng gì ạ kéo lên thất bại hay không vì chúng ta nhận ra nó thì chúng ta mới có cái niềm tin niềm tin các bạn ạ. nếu các bạn nhận ra nó giả sử như các bạn đơn giản nữa nếu bình thường nếu chúng ta thì ạ tham gia một cái chương trình nào đó mà chúng ta gọi là đi trên thủy tinh bạn thấy không ạ thì đầu tiên chúng ta có một cái niềm tin là, là đi trên thủy tinh là nó bị gì ạ bị thủy tinh nó đâm vào chân và chúng ta chảy máu nhưng nếu một ai đó mà sau khi chúng ta trải nghiệm đi trên thủy tinh mà chúng ta không bị chảy máu và chúng ta vẫn đi qua được thì chúng ta có một cái niềm tin là nếu mà đi trên thủy tinh với những cái bước mà chúng ta biết cách bước và chúng ta đi đúng thì thường là nó không bị làm sao cả ở đây cũng tương tự như vậy nếu những bạn đã từng đầu tư đã từng áp dụng chiến lược của Dũng thì các bạn thấy rằng là việc áp dụng này nó khiến cho các bạn thành công việc áp dụng này nó khiến cho các bạn giảm thiểu rủi ro việc áp dụng này nó khiến cho các bạn bảo toàn vốn thì các bạn thường là sẽ đưa ra những cái gì ạ cái phản ứng rất là gì ạ nó có một cái phản ứng uh, tương đương với những cái gì mà Dũng chia sẻ nhưng nếu các bạn thấy là những cái mà Dũng chia sẻ nó đang gì ạ đang đấu tranh hoặc là các bạn thấy là nó không đúng với bạn thì bạn thường là bạn sẽ làm ngược lại và đó chính là niềm tin hay chúng là tư duy của chúng ta thế ở đây chúng ta đặt câu hỏi là vậy với cái chiến lược đầu tư gọi là trung bình giá xuống có thể rất nhiều bạn áp dụng có thể thành công nhưng với Dũng thì Dũng không làm điều đó thì Dũng chỉ cần quan tâm đến cái biểu đồ ban nãy để Dũng nói là anh chị em để anh chị em có thể xem trở lại đó là ở đây các bạn nhìn thấy đây là thế thì ở đây rõ ràng là chúng ta thấy một cái điều gì là nếu mà trong quá trình kéo lên hoặc là kéo lên mà nó không có khối lượng thì Dũng sẽ gì ạ một là với một xu hướng giảm này thì mình có mua không ạ mình không mua xu hướng giảm là mình không mua về cơ bản là mình sẽ không mua ở đây đấy là cái điều đầu tiên mình có thể nói với các bạn thế thì mình không mua thì làm gì nữa ạ mình không mua thì mình gì ạ làm gì có bán đúng không nhưng về cơ bản thì khi mà Dũng chia sẻ với mọi người thì Dũng vẫn phải nói là bán để chúng ta hiểu là uh, với nếu mà Dũng đang có cổ phiếu thì Dũng bán đơn giản thôi vì mình không mua nên nói là mình không bán thì Dũng tại vì chúng ta đang nói về những cái mà trong trường hợp mà mình gì ạ à, mình có cổ phiếu mà nó gì à, kéo lên ở trên vị trí này không có cái lượng và là kéo lên ở vị trí này mà không có cái lượng thì mình sẽ bán ra bởi vì chúng ta biết rằng là càng kéo lên ở phía trên này thì rõ ràng là cái lượng cung che lơ lửng nó rất là lớn phần lớn chúng ta đã thấy là nhìn từ phía trên xuống chúng ta đã mất một khoản lợi nhuận khá là nhiều nếu chúng ta tính từ đỉnh 1550 đến thời điểm này là chúng ta quay trở lại nếu anh chị em nào đó mà từng bán hết cổ phiếu thì chúng ta thấy là cái cái mà chúng ta thiệt hại lớn không ạ anh chị em có thể comment ạ anh chị em nào đã từng bán hết cái cổ phiếu của mình sau đó kiểm tra lại thì cái số mà chúng ta bị mất nó lớn hơn những cái gì mà chúng ta gì ạ à? nghĩ mà chúng ta tưởng tượng rất nhiều bởi vì nhiều lúc chúng ta tính toán là tính toán gọi là cua trong lỗ chúng ta nghĩ rằng là chúng ta vẫn còn một khoản lợi nhuận lớn hoặc là chúng ta vẫn giữ một khoản tiền lớn nhưng rõ ràng là công ty chứng khoán họ gì ạ à? họ tính phí giao dịch của chúng ta họ làm gì nữa ạ à? họ tính phí margin chúng ta họ làm thế nọ họ sử dụng rất nhiều các loại phí phí giao dịch phí và nhiều phí khác nữa khiến chúng ta gì ạ tổng kết lại chúng ta bị mất nhiều không ạ à? có phải như vậy không có phải điều này nó diễn ra với chúng ta mà bao nhiêu bạn đã từng như vậy có thể uh, comment số một cái tại vì Dũng đã từng như vậy nên Dũng hiểu cái điều này chứ không phải là uh, Dũng đoán ra rồi Dũng đã từng như vậy khi mà mình nghĩ rằng là mình vẫn còn một khoản lợi nhuận khá lớn nhưng khi mình bán ra mình tất toán thì toàn bộ những gì mình nghĩ mình tính hóa ra nó không phải như vậy bởi vì những cái chi phí khác nó gì ạ nó rất rất lớn nó khiến cho gì ạ cái gì ạ cái tài khoản của mình nó giảm khi đáng kể với số dư ban đầu <clears throat> chừng nào thị trường vượt qua 1.500 hay là tạo đáy thì cái này chúng ta sẽ có một cái bản tin cái phương pháp tạo đáy Dũng sẽ chia sau trẻ sau bây giờ nếu mà trong trường hợp mà Dũng có chia sẻ về phần đáy thì cũng không biết là khi nào thị trường tạo đáy không biết là khi trường tạo đáy bao nhiêu bạn biết là có thể dự đoán thị trường tạo đáy hay không ạ à? về cơ bản thì trên thế giới nhá trên trên thế giới có ai đã dự đoán được thị trường tạo đáy không ạ hello anh chị em nếu anh chị em nào nghĩ rằng ai đã thị trường tạo đáy trên thế giới thì comment số 2 còn nếu mà không dự định đáy thì comment số 0 ạ thì anh chị em có thể comment đúng không ạ tức là nếu anh chị em đã đọc đã nghiên cứu đã tìm hiểu thì nếu mà chúng ta gì ạ ai mà đã biết được đấy thì comment số 2 còn nếu mà chưa biết được đáy không nhận được đáy comment số 0 ạ à? thì thực tế trên thị trường chưa trên thế giới cả nhà đầu tư huyền thoại giỏi nhất trên thế giới đó là ông gì ạ à? ông Soros ai biết ông Soros thì comment số 5 nhé ông Soros là một nhà đầu tư thậm chí là gì ạ à? nếu về góc độ nào đó thì tỷ suất lợi nhuận của ông so với ngài Warren Buffett lớn không ạ cái tỷ suất lợi nhuận của ông Soros á ông cũng có rất nhiều tỷ đô la nhưng cái tỷ suất lợi nhuận là rất là cao đấy ông ông Soros á. thế thì rõ ràng là tỷ suất lợi nhuận rất là cao và cái ông Soros thì ông chưa biết được đáy bao giờ cả thế đấy chúng ta thấy đấy mà cái người giỏi nhất trên thế giới mà còn không biết là đáy mà chúng ta lại đi nhận biện được đáy nhưng ở đây chúng ta hiểu đơn giản là ông Liam Moore hay là trong hệ thống VSA hoặc là ông Mac Mini thì ông có thể biết được đáy vùng đáy đấy khi mà thị trường xác nhận phiên bùng nổ theo đà tức là nó phải tạo đáy sau đó nó làm gì ạ vậy ở đây chúng ta hiểu đơn giản là nếu mà thị trường trong trường hợp tích cực nha bây chúng ta lại trong trường hợp tích cực thì thị trường sẽ làm gì ạ chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ để các bạn nhìn lưu ý trong thị trường tích cực thị trường kéo lên và giảm xuống cái đáy này khối lượng cao hay thấp anh chị em nhà mình có nếu mà nó kéo lên và giảm xuống cái đáy này này khối lượng cao hay thấp ạ khối lượng thấp xuống cái đáy này khối lượng thấp không xuyên thủng cái đáy này giảm xuống đáy này giảm xuống đáy vậy nếu khối lượng cao thì chúng ta lại quay trở lại cái điều này với khối lượng cao thì nó sẽ giảm tiếp khối lượng cao đây là khối lượng này nếu khối lượng thấp này so với đáy này đây là cao này thì nó sẽ giảm tiếp nên khi nó test đáy thì khối lượng càng thấp càng thấp thì nó mới kéo lên và càng thấp thì nó mới có thể lên được nên khi nó test đáy khối lượng thấp thì chúng ta sẽ có cái phiên xác nhận ở cái vùng này chúng ta hiểu không ạ à? và khi nó xác nhận với khối lượng tăng mạnh ở vùng này thì lúc này chúng ta mua có an toàn không cả nhà ơi nên nếu mà thị trường tạo đáy ở đây không biết đâu ạ à. tại vì chúng ta mua tạo đáy ở đây chúng ta mua tạo đáy ở đây và chúng ta mua tạo đáy ở đây tất cả cái mua tạo đáy này nó không khác gì những cái đáy mà chúng ta đã thấy được từ trước đến nay đáy này và những cái đáy này nó không có cái phiên xác nhận mà nó kéo lên nó lại gãy gãy này sau đó nó test lại cái đáy này vậy test lại những cái đáy này khối lượng cao hay thấp ạ à? khi khối lượng cao ở đây thì chúng ta hiểu đương nhiên là thị trường vẽ sẽ giảm tiếp và chúng ta thấy là khi khối lượng cao và nó lại không kéo lên được và chúng ta bắt đáy có phải cách bắt đáy này khiến chúng ta mất hết rồi mà đây cách là bắt đáy đấy ạ phần lớn các chuyên gia sẽ bắt đáy kiểu này chúng ta bắt đáy kiểu này bắt tiếp ạ bắt tiếp bắt tiếp và chúng ta thấy này đây là một cái đợt giảm rất là mạnh vậy sau quá trình giảm này nó phải phải test kiểm tra nếu mà test mà không bán mạnh thì đây chính là thời điểm chúng ta mua được khi sau khi test đáy xong xác nhận và chúng ta gọi những cái phiên này là bùng nổ theo đà anh chị em có hiểu không ạ tức là chúng ta chỉ biết được đáy khi nó test đáy nó kiểm tra đáy mà không có sự bán tháo và sau đó nó xác nhận thì đây mới là đáy còn nếu mà chúng ta mua ở vùng này thì rõ ràng là nó cần phải nhận đây là đáy lớn thì khả năng là kéo lên rất thấp nó phải cần phải xác nhận khối lượng lớn ở đây nhưng vì cơ bản chúng ta biết là cái đợt này nó bán tháo bán tháo bán tháo nên khả năng lên đến đây là người ta sẽ bán ra lên cái vùng này phía trên là người ta bị kẹt người ta bán ra nên tất cả kéo lên là để làm gì à mục đích kéo lên để bán ra được nhiều hơn mục đích kéo lên để bán ra được nhiều hơn khi mà giảm xuống mạnh thì không bán ra được nhiều cổ phiếu nên ở đây chúng ta là kéo lên không có khối lượng bán ra tức là kéo lên để bán ra được nhiều hơn sau khi họ bán mà ra mà không có nhu cầu mua vào nữa thì quá trình rơi lại thẳng đứng tiếp theo và đấy là một kịch bản rất quan trọng sau ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 anh chị em có hiểu không ạ hello nếu anh chị em hiểu rõ thì có thể comment cho Dũng số 3 được không tại vì cái điều này là cái điều cực kỳ quan trọng bởi vì trong một xu hướng đi lên trong một xu hướng đi lên thông tin tiêu cực thì thị trường tiếp tục tăng còn thông tin tích cực thì thị trường gì ạ trong xuống giảm thông tin tích cực thị trường vẫn tiếp tục giảm để chúng ta hiểu đơn giản như vậy vì phần đông các nhà đầu tư ở ngoài chúng ta không biết cái điều này nên với cái niềm tin sẵn có trong bản thân nên Dũng mới nói anh chị em là gì ạ tôi là chuyên gia tham vấn đào tạo và chuyển cảm hứng trong nhà đầu tư chứng khoán tôi thường là tập trung về đào tạo đa phần trước đây thì Dũng tập trung đào tạo cho nhà đầu tư đầu tư lâu năm nhưng không có lợi nhuận đầu tư lâu năm tức là đầu tư rất là nhiều năm rồi và phần lớn là đầu tư xong lại thua lỗ đầu tư xong lại thua lỗ và học tất cả các phương pháp tất cả các hệ thống sau là gì ạ nó không có kết quả thực ra để để cho chúng ta hiểu được cái tư duy đúng đó là một trong những cái phần là chúng ta cần phải trải nghiệm qua đủ lớn tức là chúng ta cần phải trải nghiệm qua đủ lớn qua những cái lần thị trường nó gì ạ à, nó làm cho chúng ta gì ạ à, rất nhiều các rủi ro xảy ra nên đấy là lý do tại sao Dũng lại đưa ra những cái cái cái quan điểm cá nhân như vậy tuy nhiên thì cái điều đầu tiên các bạn có thể quay trở lại là 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm ngoái khi mà cái thời điểm này là lúc uh, lúc này thì ờ, các bạn có thể quan sát trên thị trường phần lớn các chuyên gia chúng ta lấy 30 tháng 4 là mùng 1 tháng 5 năm 2021 thì các bạn sẽ thấy rằng là thời điểm đó tất cả các thông tin đều rất là tiêu cực với thị trường thông tin đều tiêu cực với thị trường và chính cái thông tin tiêu cực với thị trường vào thời điểm đó nhưng vì cơ bản là Dũng nhận thấy điều gì diễn ra với thị trường thời điểm đó điều gì đang diễn ra với thị trường vào thời điểm đó đó là xu hướng của thị trường chứng khoán đang tăng nên việc mà hiểu rõ xu hướng của thị trường chứng khoán đang tăng vào cái giai đoạn này và hiểu rõ cái gì nữa ạ hiểu rõ cái gì anh chị em có hiểu hiểu rõ là xu hướng của thị trường đang tăng trong cái thời điểm này và hiểu rõ cái điều gì nữa hiểu rõ là phần lớn cổ phiếu đang được tích lũy đúng không đi lên này tích lũy kéo lên khối lượng lớn ra khối lượng nhỏ kéo lên khối lượng lớn ra khối lượng nhỏ nên cái việc dự đoán là xu hướng thị trường tăng sau 30 tháng 4 1 tháng 5 có dễ không ạ à? ai đã có nhớ xem bản tin như vậy không ạ hello để anh chị em nhớ thì có thể comment cho Dũng số 10 cả tức là cái điều này là cái điều mà Dũng đưa ra dựa trên hai cái nhận định đó là gì ạ đó là thị trường nó đang bước vào xu hướng tăng khi mà thị trường đang bước vào xu hướng tăng thì dù là gì ạ dù là tháng 5 hay là seven mây hay là tháng mấy chăng nữa thì cái việc mà gì ạ nó cần phải tiếp tục tăng tiếp tiếp tục đi hết xu hướng là chuyện rất bình thường và cái điều thứ hai Dũng nhận thấy là phần lớn cổ phiếu đang tích lũy trong xuống đi lên và những cái cổ phiếu đang tích lũy trong xuống đi lên như này thì rõ ràng là cái việc mà gì ạ mình thấy rằng trong quá trình tích lũy xu hướng đi lên trong quá trình tích lũy xu hướng đi lên thì thị trường nó cần phải tăng tiếp thì nó mới phân phối được nó cần phải tăng tiếp nó phân phối được vậy ngược lại ở giai đoạn này thì chúng ta đang thấy điều gì ạ vậy ngược lại ở trong giai đoạn này thì chúng ta thấy là quan sát về thị trường quan sát về VN30, quan sát về cổ phiếu, quan sát về nhiều cổ phiếu khác nhau thì chúng ta đang thấy thị trường nó đang ở đâu các bạn có thể comment cho chúng ta tương tác được không ạ vậy thị trường nó đang ở đâu nó đang xuống đi lên hay là đang xuống hồi hay là đang tạo ra một cái phiên bùng nổ theo đà vậy nếu nó không có bùng nổ theo đà hoặc là nếu nó tăng mà nó không có khối lượng hoặc là nó đang chen đi xuống hoặc là chúng ta thấy nhiều các khía cạnh khác là ở hiện tại thì phần lớn các ngân hàng cho vay bất động sản đang gì ạ, có xu hướng thắt chặt vậy thị trường đang đầu thị trường mà lại cho vay bất động sản ngân hàng á, cho vay bất động sản có xu hướng thắt chặt tín dụng của các ngân hàng để có lợi nhuận nó đến từ bất động sản tín dụng của gì ạ bất động sản nó tăng trưởng được đặc biệt là đầu cơ nó đến từ ngân hàng vậy nếu chúng ta tiếp tục siết chặt ở doanh đoạn đầu siết chặt thì điều gì diễn ra doanh đoạn đầu siết chặt mọi thứ vẫn tốt không vấn đề xảy ra cả mọi thứ vẫn tốt ở đoạn đầu có thể bất động sản vẫn tăng có thể gì ạ à, ngân hàng vẫn đạt ra cái lợi nhuận tăng nhá có thể thôi ạ à. nhưng tuy nhiên thì ạ à, quá trình siết chặt thắt chặt nó không thể diễn ra trong một tháng mà nó có thể kéo dài trong một hai quý và quá trình này nó sẽ mang tính chất dần dần gì ạ à, khiến cho gì ạ à, khiến cho cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận từ cổ phiếu bất động sản sẽ giảm bởi vì lúc này cái dòng tiền đầu cơ nó sẽ không có cơ hội để gì ạ à, làm cho cái cổ phiếu bất động sản thành sóng mà lúc này các nhóm đầu cơ đặc biệt là các nhóm đầu cơ lớn họ phải bán bất động sản ra còn những cái phân khúc thị trường bất động sản tiêu dùng hay chúng ta gọi là bất động sản mang tính chất rằng là mua để ở thì cái nhóm đấy vẫn phát triển được nhưng nó không thể tạo ra cái tốc độ như giai đoạn trước nên nếu chúng ta nhìn ở góc độ ngắn thì chúng ta thấy là bất động sản đang tăng nhưng ở đây chúng ta cũng thấy rằng là cái thời điểm sau tháng 7 chúng ta thấy thị trường chứng khoán đang tăng nhưng nhìn về tổng thể thì đó là cái giai đoạn đang phân phối để chúng ta hiểu rõ rằng là thường thì nó có độ trễ nhất định à, lý do tại sao ngân hàng họ lại gì ạ giảm cho vay bất động sản có hai yếu tố bản thân ngân hàng nhà nước ấy, thì họ gì ạ trước đó thì do cái gì ạ tín dụng bị thắt chặt tức là người ta không dám đầu tư người người nhà nhà không đầu tư thì cái việc mà có thể làm gì ạ đóng băng đến kinh tế nên lúc đấy họ mở rộng ra cho vay thoải mái đi ạ nhưng khi mà bắt đầu do may thoải mái đi thì bắt đầu nó tạo ra bong bóng chứng khoán bong bóng bất động sản và sau khi bong bóng chứng khoán bất động sản gia tăng thì để làm sao để ổn định kinh tế vĩ mô ổn định không mang tính đầu cơ diễn ra thì họ lại thắt chặt lại nên về cơ bản chúng ta vẫn có xu hướng kỳ vọng là cổ phiếu sẽ hồi nhưng chúng ta cần phải mất 3 đến 5 năm với những cổ phiếu tạo ra quá trình đầu cơ trong thời gian vừa qua 3 đến 5 năm nó mới về hồi so với đỉnh bây giờ nhé các bạn nhé hồi so với đỉnh bây giờ với những cổ phiếu đầu cơ trước đây ạ và cũng nhiều cổ phiếu tạo đỉnh nó phải mất 1 đến 2 năm nên chính vì vậy cái việc mà chúng ta đầu tư lúc này không phải là chúng ta vẫn cứ tiếp tục đầu tư khi mà cổ phiếu nào đó đã tăng ở giai đoạn trước đây đây là một cổ phiếu DG đã tăng hết một chu kỳ trước đây rồi thì cái chu kỳ tiếp theo là nó sẽ gì ạ sẽ điều chỉnh và trở thành về trạng thái cân bằng đâu đây đó trước khi nó lại tái tái tích lũy lại và nhiều trường hợp nó phải một hai năm mới quay trở lại đây được đấy là lý do nên đầu tư dài hạn hay không thì chúng ta cần phải mất rất nhiều thời gian cổ phiếu mới quay trở lại đây được đấy là lý do chúng ta hiểu đơn giản cái điều thứ hai là cái nhóm này là cái nhóm mà gì ạ có nhiều khả năng bị thanh tra nhất khi mà phát hành trái phiếu một cách tràn lan. Nhóm bất động sản là nhóm có khả năng bị thanh tra lớn nhất trong thời gian tới. Năm 2021, trái phiếu động sản thì à, phát hành một cái tỷ lệ rất là cao. Dũng nhớ không nhầm là 22%, một con số khổng lồ và huy động một số tiền rất lớn. Điều gì diễn ra nếu một vài các doanh nghiệp bất động sản bị thanh tra và áp gì ạ? À, áp đặt một cái lệnh gì ạ à? phải gì ạ à? trả tiền cho nhà đầu tư vậy nếu trả cho nhà đầu tư thì họ bắt buộc phải thanh lý toàn bộ cái số bất động sản đang có đang đầu tư với giá rẻ nhất để gì ạ à? trả lại tiền cho cho ai ạ à? cho nhà đầu tư đấy chúng ta hiểu đơn giản như vậy và những cái điều này chúng ta có thể chưa dự báo được trước chúng ta có thể không biết được trước nhưng lợi nhuận và thành công chúng ta hiểu đơn giản những cổ phiếu này để nó lên nó vượt đỉnh thì cái xác suất của nó rất là thấp nhưng để khả năng bị đi xuống sau những quá trình hồi phục này tỷ lệ nó cao hơn rất nhiều dù rằng chúng ta biết đây đang là cái vùng hỗ trợ mạnh trong xuống giảm hỗ trợ mạnh trong xu hướng giảm nó khác hẳn hỗ trợ mạnh trong xu hướng tăng các bạn nhỉ hỗ trợ mạnh trong xu hướng giảm nhiều khả năng nó sẽ bị tiếp tục giảm tiếp đấy là cái điều trong nghiên cứu hơn 10 năm kinh nghiệm Dũng thấy điều này đang diễn ra và các bạn có thể xem tất cả những cổ phiếu tốt nhất thị trường trong quá trình điều chỉnh gặp vùng hỗ trợ mạnh đều bị phá vỡ hết số đông luôn lại không phải là riêng một cổ phiếu để các bạn có thể hãy gì ạ à, đừng tin dũng mà hãy quay trở lại kiểm tra toàn bộ cổ phiếu mà các bạn thấy trong mỗi chu kỳ để các bạn có cái niềm tin vào chính bản thân mình bởi vì tư duy của chúng ta nó mới quan trọng chứ không phải tư duy của dũng các bạn nhớ nhỉ nên chính vì vậy thì các bạn nhớ cái từ khóa này để các bạn kiểm tra trong những thị trường mà giảm chúng ta có thể quay trở lại những cổ phiếu SI đây là một xuống thì tất cả đây là vùng hỗ trợ rất mạnh đúng không ạ nên xuống giảm đến đây nó bị phá vỡ hết và chúng ta có thể quay trở lại những cái xu hướng trước đó đấy ạ đây là rất nhiều vùng hỗ trợ mạnh đây là vùng hỗ trợ mạnh đúng không ạ nhưng khi nó giảm phá vỡ hết đây cũng là vùng hỗ trợ mạnh nhưng khi mà đến vùng trợ là phá vỡ hết đây cũng là vùng hỗ trợ mạnh sau đó hỗ trợ mạnh nó kéo lên và nó bị phá vỡ hết và tất cả cái điều này chúng ta có thể quay trở lại tất cả chu kỳ khác nhau chúng ta lấy một chu kỳ bất kỳ đấy ạ đây là đỉnh ạ vậy có phải đây là vùng hỗ trợ không ạ sau quá trình hỗ trợ này nó kéo lên và tiếp tục giảm tiếp có phải đây là vùng hỗ trợ không ạ sau quá trình hỗ trợ này đây cũng là một cái quá trình giữ và tiếp tục kéo tiếp vậy có một cái điều này nữa các bạn lưu ý này với những cái cổ phiếu cổ phiếu trong xu hướng giảm các bạn có thể comment cái đâu ạ trong xu hướng giảm trước khi tăng vốn trước ngày tăng vốn cổ phiếu tăng mạnh hay cổ phiếu giảm mạnh nào ai đã từng quan sát cổ phiếu là khi cổ phiếu trong xu hướng giảm nếu cổ phiếu tăng vốn thì cổ phiếu tăng mạnh hay giảm mạnh cái điều này là cái điều chúng ta có thể tăng vốn bằng gì ạ bằng cổ phiếu nhá tức là phát hành cho cổ đông chiến lược bằng cổ phiếu nào bây giờ chúng ta gì ạ hãy sử dụng cái trí tuệ chúng ta cái đầu chúng ta thử xem xem là trong một xu hướng giảm thì cổ phiếu cổ trong xu hướng giảm nhá cổ phiếu thế thì câu chuyện ở đây chúng ta hiểu đơn giản là nếu chúng ta phát hành một cái cổ phiếu đang từ 50 à, từ 100 nó về 50 vậy khi mà cổ phiếu phát hành trong một xuống giảm thì có cái cổ phiếu bao lâu nó mới về ít nhất là trong từ giờ 90 gì ạ nhiều nhất là trong 90 ngày đúng không nhiều nhất là trong 90 ngày thì khi trong 90 ngày 90 ngày thì thường nó xuống giảm rồi nên người ta giữ cổ phiếu thì gì ạ nó lại tiếp tục xuống giảm tiếp nên khi mà cổ phiếu về chúng ta đã gánh một khoản lỗ rất là nặng chúng ta thấy không ạ ba anh chị em đã giữ cái cổ phiếu sau khi chia tách thì cổ phiếu về trong xuống giảm chúng ta lỗ một khoản rất là lớn nếu anh chị em thấy được thì hãy comment cho Dũng số 50 đi ạ để chúng ta có thể tách riêng từ cái đoạn này tức là nếu chúng ta từng như vậy rồi đã bị như vậy rồi nhớ là trong xu hướng giảm nhé trong xu hướng giảm Dũng nhớ là cái cổ phiếu gì ạ cổ phiếu Hòa Phát khi mà chỉ cần công bố là ngày gì ạ chia cổ tức thì cổ phiếu sẽ giảm sàn liên tục chúng ta có thể nhớ một cái năm nào và chúng ta cũng nhìn thấy một vài cổ phiếu khác gọi là cổ phiếu tăng trưởng chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta cần phải hiểu đơn rằng là nó là xu hướng giảm thì khi mà cổ phiếu về thì toàn bộ cái cổ phiếu mà chúng ta gọi là mua chia cổ tức có phải không cái đường cổ tức như vậy nó cũng giảm khá là sâu so với thời điểm chúng ta chia nên chúng ta vừa bị lỗ lỗ về cái gì ạ lỗ về nhưng chúng ta tăng vốn lên thì chúng ta gì ạ lỗ theo cái gì ạ để sau 3 tháng đúng không 90 ngày khoảng 30 tháng 3 tháng cổ phiếu về và đấy chính là lý do chúng ta không nắm rõ được vậy trong xu hướng tăng thì cổ phiếu chia nó tăng hay giảm nếu trong xu hướng tăng cổ phiếu phát hành nó tăng hay giảm ạ thường thì trong xuống tăng mà cổ phiếu được phát hành nó có xuống tăng rất mạnh bởi vì khi mà cổ phiếu về chia xong cũng giá nó giảm nó lại ở mức thấp nhất cổ phiếu về đấy thì chúng ta thấy là đơn giản nhá. nên chúng ta thấy là thỉnh thoảng uh, có một số cái chúng ta thấy là ờ, đây nó giống như là chặn uh... <coughs> đấy thế thì uh, chúng ta đơn giản thì trước khi uh, chúng ta hiểu về cái điều này thì chúng ta nắm rõ được uh, cái này chúng ta áp dụng trên thị trường chứng khoán À, có một cái câu chuyện này nữa để chúng ta hiểu đơn giản bởi vì trong cái chia sẻ này thì uh, nó sẽ có những cái thông tin tích cực thông tin tích cực nó giống như cái, một cái chai nước hoa hôm trước chúng tôi chia sẻ thì nếu bây giờ chúng ta có một gì ạ à, tâm lý tích cực mà con người tích cực á, thì có chúng ta giống như chai nước hoa chúng ta mở ra thì điều gì ra chúng ta cần phải làm gì không ạ nếu chúng ta có tâm lý tích cực á, chúng ta có nước hoa chúng ta làm gì không ạ không làm gì cả mở ra là mọi thứ nó gì ạ nó sẽ thơm đúng không ạ nó sẽ thơm nó tự gì ạ lan tỏa với cộng đồng xung quanh còn ngược lại thì sao ngược lại nếu chúng ta có một cái chai nước thì à, cái gì đó nó không thơm nhỉ chúng gọi là nói một cách đơn giản thôi chúng ta gọi là chai nước tiểu đi nó giống như chúng ta có cái tư duy tiêu cực á, thì chúng ta đi đến cộng đồng nào đi đến đâu gì ạ cái mùi chúng ta nó đã khiến cho người ta phát khiếp rồi nên bạn nào cũng thôi Dũng đang nói câu chuyện đây để chúng ta hiểu đơn giản là nếu ở trong một cái cộng đồng mà chúng ta có những cái con người người ta đau khổ người ta tiêu cực như vậy thì chúng ta hiểu đơn giản họ đang bị như vậy và chúng ta thông cảm và làm sao để chúng ta tách ra tại vì nó ảnh hưởng đến cộng đồng chúng ta và với chúng ta thôi hãy đi tìm những cái nơi mang tính chất tích cực để chúng ta thì có góc nhìn bởi vì đây nó chính là cái tư duy rất quan trọng bởi vì trong đầu tư thì rõ ràng là gì ạ có nhiều nhà đầu tư thời điểm này khi mà mua cổ phiếu thì bị thua lỗ rất là nặng và dũng biết rằng là họ đã gì ạ xóa xóa gì xóa app và để cho cổ phiếu không quan tâm thị trường nữa họ xóa app luôn ạ không quan tâm đến cổ phiếu nữa có ai đã từng thấy như vậy không ạ nó có một, chúng ta thấy trong thời gian vừa rồi ấy, nó có một cái gì ạ cái phong trào xóa áp cổ phiếu xóa áp về cái cái cái cái chứng khoán ấy. tức là họ không muốn để ý nữa không muốn tâm tâm nữa mà cách đây khoảng độ hai ba tháng thì họ gì ạ rất là vui họ khoe những khoản lãi họ rất là khấn khởi nhưng khi mà thị trường ờ, nó điều chỉnh cái họ mất phương hướng và những cái tâm lý tiêu cực họ sẽ đến tất cả những nơi nào đó có tâm lý tiêu cực họ sẽ comment họ sẽ gì ạ xả rác đấy là lý do chúng ta cần phải tỉnh táo hơn để chúng ta gì ạ cho chúng ta cái tâm lý cho chúng ta gì ạ cái tư duy tích cực giúp chúng ta gì ạ mạnh mẽ hơn chúng ta tìm hiểu sâu hơn về thị trường giúp chúng ta có thể chiến thắng thị trường trong chu kỳ tiếp theo Dũng sẽ còn tiếp tục với chúng ta trong cái gì ạ tiếp tục những cái video trong thời gian tới mong rằng là uh, sẽ được ủng hộ cũng như uh, của cộng đồng uh,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 có thể đấy ạ nhưng cái hồi này nó không phải là cơ hội để chúng ta mua vào không phải là cơ hội để chúng ta mua vào bởi vì những nhịp hồi này khối lượng rất là thấp nhịp hồi này khối lượng nó không có cái sự bùng nổ theo đà bởi vì trong bất cứ thị trường nó đi lên nó đều phải phải có bùng nổ theo đà và việc thứ hai là để, nếu chúng ta mua như vậy thì nhiều khả năng chúng ta sẽ gì ạ gặp những rủi ro bất lợi chúng ta cái điều thứ hai nếu trong trường hợp mà thị trường điều chỉnh với khối lượng nó giảm mạnh thì thường cái khả năng phá vỡ kênh nó là rất là nguy hiểm phá vỡ cái kênh và tiếp tục đi xuống và khiến chúng ta gì ạ lại tiếp tục bị thua lỗ tiếp và cái điều thứ ba nữa là cái điều mà chúng ta cần phải tỉnh táo tại vì cái này nó mang cái niềm tin của chúng ta đó là nếu mà có cổ phiếu mà trong kênh đi xuống các bạn nhớ nhá trong kênh đi xuống kênh đi xuống thì điều diễn ra kênh đi xuống mà chia chia tách thì thường là cổ phiếu giảm sâu hơn và đa phần chúng ta bị thua lỗ